Ok anh em và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục soi một set đồ của một cao thủ khá là đẹp ờ, ở ngày hôm nay Cũng là một set năm hành khá là pin nha năm Ở thời điểm hiện tại bây giờ thì thực sự là đa số chỗ đang họ chơi năm hành khá nhiều Và những món năm hành thực sự là rất là pin em ơi Đây em ơi, tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục đến uh, ạc của Võ Đăng Tàu Một trong những ạc cao cũng uh, có vẻ như mắt để long tập tiền kinh Ạc này thì quá chắc nha năm Đây anh em ơi uh, Võ Đăng Tàu đang có mình 76k và 112 mạng Và giết nầu sau 78 và có cho mình uh, 29 tử vong và 18 liên 18 liên chấm cho anh em cùng xem sức đồ của võ đăng tàu đây nè hôm nay top 5 cũng là một set năm hành nha mọi người sau video của hôm rồi ra thì chúng ta sẽ tiếp tục với sức đồ của võ đăng tàu với kỹ năng cũng có 3 cấp đó là càng khôn trên đầu hai cấp và phi phong giáng cho bào là 3 cấp nha nè rồi tiếp theo đó là một cây vũ khí uh, ờ, chón kháng họ 1540 và một cái nón ờ, kháng họ 1540 sinh lực cao thì hiện tại uh, này thì đang có cho mình khoảng 80 chón rồi Lượng câu hỏi có cho mình 30 kèm với gia truyền kháng cả 16 thì lượng câu hỏi lên đến 46. À, 46 kèm với mặt nạ kháng cả 10 là 56. Đó, 56 kháng họ, đầu tiên là 56 kháng họ và 80 chón. Tiếp theo, một bao tay à, làm chậm sinh lực một lực, sinh lực 130 và một ngọc bội à, làm chậm 40, sinh lực 106 là có cho mình 80 chậm Và đi kèm với một cái nhẫn không băng 40 sinh lực 137 và trúng độc 40. Một đại lưng kháng lôi 15 và lá cho mình sinh lực 196 hiện tại thì những anh em đi năm hành thì họ họ pin sinh lực khá là cao nè khá là cao má sức đồ nhìn đẹp hôm trước khải cũng đi gì năm hành mà cái lượng kháng kháng của lôi của khải tìm không ra quay một nhận kháng lôi 26 sinh lực 127 ui cái nhẫn này quá đẹp nè mày nhẫn này nếu mà đầu server cách đây khoảng một tháng trước hoặc là một tháng rưỡi trước thì cái, cái nhẫn này bèo đều lắm phải hơn 2 triệu cái nhẫn này nè hơn 2 triệu nhẫn này nè mọi người anh em có xem video khả trung gian giùm cái ông kia không một nhẫn kháng lôi 30 sinh lực 90 cái nhẫn nó 4 triệu Nhãn này cũng đẹp quá Một đôi Uầy khăn lôi chắc vậy khăn lôi 26 khăn lôi 15 là có cho mình 41 Kèm với cái này 26 nữa là 67 67 kèm cái này 16 à, nữa là 87 Và 93 khăn lôi Thực sự là chưa căng lắc mà khăn lôi đã lên 93 rồi nè mà Kèm với cái này khăn cả 10 nữa Thực sự khăn lôi lên đến 103 Một trong những hiệu ứng khăn lôi quá trâu Thực sự luôn em ơi trong nhiều ứng khăn loi khá trâu anh em cũng biết là server này server võ đang dừng kỳ pin những ờ, cái món khăn loi trâu như thế này thực sự là quá hiệu quả dành cho giờ đang và với hiệu ứng 80 chón như thế này thực sự là giờ đang này đánh trong trận tổng kim thì quá trâu vò này mà chỉ đánh một trận tổng kim mà chết 29 ờ, mạng thôi anh em thấy đẳng cấp chưa 29 mạng tử vong thôi đó à, đường kháng hỏi thì tầm này thì ờ, đỡ nói kháng hỏi thì thì nhận nó ít bớt lại nha nên là đường họ với tương ứng là hơn uh, 30 kèm này 10 40 và cái này là 56 là đủ chơi này lượng họ đủ chơi thực sự là đi vào năm hành vẫn pin nè nếu thực sự là đỡ nó đánh mình sẽ năm hành này sẽ năm hành vẫn pin hơn xét định quốc như này đó là khải khẳng định luôn nè mà sẽ năm hành này sinh lực cao kháng lời tốt quá quá đẹp cả hay nữa lên top luôn đây một set đồ quá pin em ơi với hiệu ứng 80 chón 80 chậm và kháng lôi lên đến hơn 10 ít chưa cắn lắc nha nào nếu cắn lắc thì ạc này có thể lên đến 75 cộng 5 hoặc 75 cộng 6 khi lên đại tướng ở trong tổng kim thì anh em nghĩ thử giờ đang như mình đánh vô sao mà vô máu nổi nè còn thực sự là mình thì đủ hiệu ứng thì có đấy nhưng mà khám thấp quá nè mà khám quá biên quá cool có 36 gắn lôi nhìn lại chán ghê quá đúng rồi nhưng mà kháng lôi không có đánh khó đánh kinh hồn giao tranh chất liên hồi hôm nay cố gắng lắm mà chết 31 rồi nè chiếc 78 mạng thôi ờ, top 20 thôi rồi ok chung thì thực sự là quá pin em ơi Đối với thì hiện tại bây giờ thì xếp năm hành này thì quá pin này đặt móc sinh lực cao món nào sinh lực trên 17 cả được không món nào sinh lực cũng trên 17 bòi có mười ít thôi áo của nhỏ này bây giờ. <clears throat> một đai lưng quá đẹp 196 sinh lực giày thì khăn lòi quá chắc luôn đặt móc à, tóc chuyển luôn quá đẹp với hiệu ứng như thế này thì số tung khoảng tầm 12 thì đặt móc luôn đẹp luôn này mà 42 cộng có đôi giày ngon ấy nếu bạn này mất để lắm một tật thì có thể là thớ văn tung sẽ bị mất sẽ được mắt, tại vì uh, theo khả dự đoán là như vậy Ed Khải đã có 4 cuốn long một tịch thôi mà còn đến thiếu 11 cuốn nữa này nếu mà mắt uh, ờ, vào long một tịch thì Ed này sẽ mắt thiếu bằng tung rồi với một giao diện kháng cả 16 sinh lực 99 nữa à, ok cho anh em ơi Ed này thì sinh lực quá pin anh em ơi quá đẹp đúng rồi Ed này uh, quá đẹp rồi đỡ nói thì khẳng định luôn em xếp năm hành vẫn đẹp hơn hôm trước khải cũng mang nhiều xếp năm hành mà xếp năm hành khải cùi quá anh em cùi quá nên thực sự là không thể nào mà đánh nổi Sơn Đông Hành khải không có kháng Sida và đánh chữ rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho bảo đăng tờ một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của Khải và anh em thích soi cầu thủ nào cứ comment ở dưới video thì sau những buổi trận của kia Khải sẽ cho anh em sau tiếp tục tiếp tục nha rồi ok quá đẹp ấn của trận đăng tờ là ấn uh, bình thường anh em ơi